Hello, uh, xin chào tất cả các bạn uh, đang đi chơi thì uh, bắt gặp được một cái em này Em ấy đang đứng ngắm cảnh đây nhìn rất là xinh Ok, không nói linh tinh rồi cho các bạn xem em luôn